chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay à, chúng tôi xin à, gửi đến quý vị và các bạn cái máy vặt lông gà lông vịt uh, lồng 60 Đường kính à, của nó 60 Vặt được khoảng 4 đến 5 con gà 4 đến 5 con vịt cùng một lúc Máy thì được làm bằng inox Rất là chắc chắn từ ờ, làm tài xưởng nên ờ, gia công trình độ gia công cao đây rất là êm luôn không không sợ đất tay đất chân gì hết đây là cái chỗ để uh, lông và nước nó chảy ra này gia công không inox các góc làm rất là cẩn thận để không sợ đứt tay đứt chân đây uh, núm cao su rất là mềm núm vác cu thì được ờ, thiết kế rất là khoa học nhé đây nhìn rất là đều quay rất là êm chỉ nghe tiếng động cơ thôi không nghe tiếng máy máy này thì có ờ, van nước ở đây quý vị và các bạn ờ, bỏ vào nước ở đây và nước sẽ đây có một lỗ này đây có một lỗ này tắc lỗ sẽ được đục đều ở trên cái ờ, cái vành này nó sẽ chảy xuống còn ở đây là có ba ba cái núm cao su lắp ngược này tác dụng của nó là để uh, nó quét sạch cái lông ở bên dưới cái này là có ba núm cao su ở đây nó để quét cái lông bên dưới cho nó sạch ra lông sẽ nó nó sẽ chảy ra đây đấy Ờ, máy chạy à, động cơ à, motor toàn phát 100% dây đồng à, công suất 1,5 kg bảo hành à, động cơ cho quý vị và các à, và bà con là 12 tháng Đấy, quay rất là êm luôn rất là chắc này. thì ờ, quý vị và các bạn ờ, có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt vặt lông chó vặt lông gà lông vịt thì ờ, lồng 50 này 55 này 60 này 70 còn vặt lông chó thì dùng lồng 80 và còn có cái vặt lông dê lồng 120 nữa tùy quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt thì ờ, vui lòng liên hệ ờ, điện máy Cường Linh địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội đấy chúng tôi ờ, vận chuyển hàng và giao hàng trên toàn quốc quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng thanh toán tiền cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của điện máy Cường Linh bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem các video mới nhất cảm ơn quý vị và các bạn